đẹp và với mức giá thì thấp chất thị trường đó là những gì mà khách hàng à, đánh giá về Summerland Mũi Né thì đây là một cái tuyến phố điển hình ở trong Summerland Mũi Né ở hai bên là những dãy nhà phố có kết cấu một tầng hầm một trệt và hai lầu được xây dựng rất là hiện đại rất là đồng bộ tại Summerland Mũi Né thì những cái kết cấu này được xây dựng và thiết kế bởi nhà thiết kế đến từ Úc rất là nổi tiếng hai bên thì à, được trồng cây xanh rồi à, vỉa hè thì lót đá granite nhà thì bên ngoài được à, ốp gỗ rồi hệ sử dụng hệ kiếng nhôm sinh pha cường lực tạo nên một cái kiến trúc rất là đặc sắc cho những cái căn nhà tại Summerland Mũi Né với mức giá thì à, những căn à, nhà phố điển hình ở đây chỉ có mức giá khoảng tầm 6 à, tỷ 6 đến hơn 7 tỷ một căn cho diện tích đất 100 mét vuông và diện tích sàn xây dựng lên đến 250 mét vuông thì anh chị rất khó để tìm được một cái căn nhà mà có thiết kế đẹp như thế này đã xây dựng ờ, hoàn thiện tại một cái khu đô thị biển với vị trí rất đắc địa đây, mọi người có thể nhìn thấy ờ, view biển thành phố Phan Thiết bên cạnh là những cái khu biệt thự hàng triệu đô tại ờ, Mũi Né biệt thự Mũi Né Bình Thần thì có giá trung bình từ 20 đến 40 tỷ một căn đó. đối diện Đại học Phan Thiết thì công viên nước ờ, bên Summerland Mũi Na chủ đầu tư đang xây dựng thì đây là khu đô thị xây dựng đồng bộ hiện đại bậc nhất thành phố Phan Thiết anh chị ở trong này thì ờ, đảm bảo mang lại một cái cuộc sống thực sự là đẳng cấp thực sự là đảm bảo về mặt ờ, an ninh đây là một cái khu đô thị mà sẽ tập hợp rất là nhiều từng lớp tinh hoa của thành phố Phan Thiết và những cái người dân ở miền Nam, Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương mà yêu biển Phan Thiết về để ở sinh sống. Những căn nhà này ngoài việc ở thì có thể kinh doanh các dịch vụ về lưu trú cho khách du lịch đến với thành phố biển Phan Thiết cũng rất là tốt. thì em là Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết chuyên phân phối các cái nhà phố và shop house tại khu đô thị biển Summerland Mũi Né Đó, anh chị hãy liên hệ em để em à, tư vấn một cách cụ thể hơn về những sản phẩm ở trong à, khu đô thị biển Summerland Mũi Né